giá chúng con thành kính đảnh lễ ngài hòa thượng tệ siêu vừa quan lâm vào đạo tràng dạ như pháp kính mời quý vị cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thịnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài tệ siêu giảng giải hai bài học ngày hôm nay dạ, cảm ơn cô đặng đông cảm ơn thi na cho như pháp biết được tín hiệu nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá Nam mô ta sa pha bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa pha bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa pha bhagavato arahato samma sambuddhassa hàng thiện tính mãi mê trần cảnh na nghiệp bơm bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh ra ngà não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều nghe tranh pháp như người được ngọc a à, nghe pháp nhiều chư phật gợi khen hữu sanh trí tuệ vô biên đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng Tịnh Pháp Sư Đăng Đàn Thuyết Giáo A Quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành Ngưỡng mầm tranh Pháp thịnh hành A ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như lai Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho bài học Dạ, trước khi con thỉnh Ngài con xin được đọc phần Thánh Kinh ạ à. Kinh Tỷ Bộ Kuttaka Nikaya Itivuttaka Chương 3 Ba Pháp Phẩm 2 Bài 66 La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo có ba thanh tịnh này, thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời thanh tịnh, ý thanh tịnh này các tỳ kheo có ba thanh tịnh này thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này đã được nói đến thân và lời thanh tịnh và ý cũng thanh tịnh không có các lậu hoặc đầy đủ sự thanh tịnh vì như vậy được gọi đã từ bỏ tất cả ý nghĩa này được thể tôn nói đến và tôi đã được nghe bài 67 La Mã Điều này được thể trong đến và được các bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo có ba trầm lặng này, thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Thân và lời trầm lặng và ý cũng trầm lặng, không có các lầu hoặc đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân sĩ được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác ý nghĩa này được thể tôn nói đến và tôi đã được nghe nam mô bích tha giá con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài hòa thượng tệ siêu từ bi thuyết giảng hai bài học ngày hôm nay như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến Ngài. dạ con thỉnh ngài cầm mít bạch ngài chưa thử rồi đó quý vị có nghe nói không một bức thầy chưa lễ đức phật kính là lễ giáo pháp kính là lễ tăng chúng dạ, kính thưa quý vị chúng tôi xin lỗi hôm nay chúng tôi cũng bị bận rộn công việc nhiều cho nên sau khi làm việc xong giờ này chúng tôi mới vào rung được hôm nay chúng ta học hai từ à, sô á có ba cái sự thanh tịnh là thân thanh tịnh khẩu thanh tịnh ý thanh tịnh còn cái bài thứ 67 ờ, đó, thì nói đến thật ra thì ờ, ở đây khi mà dịch là trầm lặng chữ mù đầy giá mù đầy giá xuất tầm chữ mù đầy giá nó có ý nghĩa khác không hẳn chỉ là cái sự trầm lặng ở trong chú giải khi nói đến chữ uh, xôi cây giá thì giải thích đó là chữ suchi pha quá suchi pha quá là cái ờ, tình trạng hay là cái trạng thái ờ, trong sạch thì ở đây chúng ta vậy là ba thanh tịnh thì được Ok. Ca Yesu Chaya. nó đồng nghĩa chữ ca giá xuất cho đi tăng tức là thân thiện hạnh mà chúng ta học ở trong cái bài 65 Vachi Sochaya là chỉ cho Vachi Sucharita là khẩu thiện hạnh khẩu thiền hạnh là khẩu thanh tịnh và manuseya sucheya ý thanh tịnh ở đây là chỉ cho manosucharita xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không chúng tôi cũng vẫn nói lớn mà nụ cười từ sự sắc sanh Panathipata đi vân vân thì à, đó được gọi là từ bỏ sát sanh từ bỏ trộm cắp từ bỏ tà dâm thì đó được gọi là cái nó là thiện hạnh sucharita hay là thân thiện hạnh kaya sucharita kaya sucharita thì được gọi là kaya sucharita tức là thân thanh tịnh còn một người từ bỏ nói dối từ bỏ lời nói linh thọ chia rẽ từ bỏ lời nói độc ác từ bỏ lời nói vô ích như vậy được gọi là Manu Sucharita và Manu Sucharita là khẩu thiện hạnh đó chính là Manu Saicha sô chay giá tức là khổ thanh tịnh từ bỏ tham ác sân ác và kiến ác như vậy gọi là mano suchita ý thiền hạnh đồng nghĩa với mano giá tức là ý thanh tịnh Đức Thế Tôn đã nói lên bài kệ này thân và lời thanh tịnh và ý cũng thanh tịnh không có các lầu hoặc đầy đủ sự thanh tịnh vị như vậy được gọi đã từ bỏ tất cả vì thân khẩu ý mình được quấy nhiễm là do nơi cái nghiệp thì não mình đổ ra hành động lời nói và tư tưởng xấu cho nên một người từ bỏ cái thân ác hạnh khẩu ác hạnh ý ác hạnh thì như vậy được gọi là một người có thân thanh tịnh khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh là một vị đã diệt trừ các cái lòng hoặc phiền não vì đã từ bỏ tất cả tất cả những cái nghiệp phiền não cho nên trong cái bài học thứ nhất nó cũng không khó khăn gì để cho chúng ta hiểu mô hình đó mà mình làm do nghiệp phiền não sai khiến thì cái đó là bất tịnh nhưng khi từ bỏ được cái nghiệp phiền não đó thì cái hành động thân khẩu ý của vị này sẽ được trong sạch cho nên ở đây nên gọi là kai giác xuất trình quá chi xuất trình và nô xuất trình chữ xuất trinh như trong trường hợp này chữ xuất chiến nó đồng nghĩa với chữ xô xô chê giá sa ban năng là thành tựu thanh tịnh nó chỉ thay đổi danh từ thôi thưa quý vị khi danh từ gọi cũng như được người thân dơ bẩn ừ, nhớt nhát nhưng khi người đó tắm rửa sạch sẽ thì gương mặt sẽ sáng lên và thân được thoải mái dễ chịu thì như vậy một người đã tắm rửa không còn dơ bẩn nữa thì được gọi là một người sạch sẽ cũng vậy khi một người từ bỏ thân ác hạnh khẩu ác hạnh ý ác hạnh người đó được gọi là có thân khẩu ý thanh tịnh tức là trong sạch là ý nghĩa mà đức phật đã dạy trong cái bài kệ ở trong cái bài kinh nói về sô chê giá sô tát rồi trong cái bài kinh số năm số 67 đó cũng là đức thế tôn thuyết về thân khẩu ý nhưng mà ngài dùng cái chữ muốn này giá mô này giá về kinh mô này giá xuất tổng cái chữ mô này giá mô ná ở đây đó được giải thích như thế này mô này giá ni tích beta ethaloca và rolucan atahita và ra tành chắc mu nà tí mu nà tì tí mu lý nếu mà chúng ta dịch là trầm lặng thì nó cũng chưa có sắc nghĩa lắm thưa quý vị tại sao Nói về trầm lặng chỉ có nghĩa là một người điềm đạm ít nói suy tư vậy thôi nhưng mà chữ mô đa giá chữ mô đi nó có nhiều nghĩa ở trong đó còn có nghĩa là trí tuệ một trí tuệ bởi vì chữ muna tí muna tí động từ muna tí có là nghĩa là hiểu biết hiểu biết cái gì etha ithaluka paralukam tức là hiểu biết đời này hiểu biết đời sau antahita parahita munati Antahita Parahitanja Munati và hiểu biết cái điều à, lợi ích cho mình và lợi ích cho người thì như vậy gọi là bậc muốn đi thì bậc muốn đi cho nên nếu mà chúng ta lấy theo chung chú giải đó Vitaloka Parukang Atahita, Atahita Parahita Tành Chủ Đà Tỳ Tí Mù đi thì chúng ta không thể nào dịch cái chữ mô mô nay giá hay là chữ mô lý mà dịch là trầm lặng được mà ở đây những cái trí tuệ đó cái bậc và được gọi là muốn lý thành viên là chỉ cho vị a la hán vị ithapana arahawa athipito là ám chỉ cho vị a la hán cái bài kinh này là đức phật ám chỉ vị a la hán mặc dù người có trí tuệ hiểu biết đời này đời sau hiểu biết lợi cho mình hiểu biết lợi cho người đó thì bao gồm cả Sataseka arahat tức là bảy bậc hữu học và bậc A La Hán A La Hán quả là bậc vô học cùng với Kalajana Putuchanina Sathin là cùng với hạng hảo phạm phu hảo phạm phu như chúng ta đây là những người có tu tập có nghe pháp và chúng tôi có niềm tin có chính kiến cho nên chúng ta có sự hiểu biết về cái đời hiện tại và chúng ta hiểu biết về cái đời tương lai chúng ta hiểu biết rằng ngay trong hiện tại nếu từ bỏ thân ác hạnh khẩu ác hạnh ý ác hạnh đó thì hiện tại được là trú và trong tương lai tức là đời sau đó paralokam đời sau chúng ta sẽ được hạnh phúc của nhân thiên lại nữa phạm phu chúng ta cũng có thể biết được là khi mà mình từ bỏ thân ác từ bỏ khẩu ác từ bỏ ý ác cái điều đó lợi cho mình là bởi vì kẻ ngu si thiểu trí quanh quẩn trở đi trở lại chính họ là kẻ thù của họ vì họ tạo nhiều cái ác nghiệp vì thân vì khẩu vì cho nên họ sẽ bị khổ đau giống như là xét xem ra từ sắc xác đó rỉ xác đó nó sẽ trở lại ăn mòn thân xác chúng ta hiểu biết như vậy cho nên chúng ta cố gắng chúng ta từ bỏ những cái ác nghiệp nghĩa là chúng ta đem đến cái sự lỡ tiến hóa cho mình và đem đến lỡ cho người khác thí dụ như khi mà chúng ta hiểu biết về Phật pháp hiểu biết về cái điều thiện hiểu biết về phước báo chúng ta hướng dẫn cho người khác cũng cùng tu tập cho người khác người mà chưa có đức tin mình làm cho họ có đức tin người mà chưa giữ giới mình khuyến khích họ giữ giới người mà không có xả tài bố thí mình khuyến khích họ để cho họ biết xả tài bố thí người không có trí tuệ mình hướng dẫn cho họ để trở thành người có trí tuệ hiểu được cái lý nhân quả nghiệp báo hiểu được khó chịu diện nợ thì như vậy trong trường hợp này là chúng ta hiểu biết về lợi ích cho người khác lại nữa khi mà nói đến lợi ích cho người lợi ích cho mình đó thì ở đây có đoạn kinh đức phật dạy rằng người mà tu tập vị giới tự mình tu tập vị giới là lợi ích cho mình và khuyến khích người khác tu tập giới là làm lễ cho người người tu tập thiền định là lễ cho mình khuyến khích người khác tu tập thiền định là lễ cho người khác người tu tập về tuệ là người làm lễ cho mình và khuyến khích người khác để tu tập về tuệ thì như vậy làm lễ cho người khác vân vân hãy chúng ta làm cái điều gì có lợi cho mình và chúng ta hướng dẫn cho người khác thì như vậy được và làm lễ cho mình làm lễ cho người người mà hiểu biết về cái lợi ích cho mình lợi ích cho người đó thì như vậy được gọi là được gọi là bậc vô lý là một tiến sĩ người có trí ở đây chúng ta cũng nên biết thêm rằng khi mà chúng ta tu tập chúng ta giữ giới tốt đẹp chúng ta không sát sanh hay làm lỡ cho mình và chúng ta cũng làm lễ cho người bởi vì những chúng sinh mà ở gần gần mình chúng ta ban cho nó ban cho chúng sanh ấy một cái sự an toàn một cái sự không sợ hãi vì họ ở gần cái người có dị giới thì chúng sinh đó sẽ không có bị tai hại không có bị chết cho nên cái đó chúng ta giữ giới cũng làm lợi cho mình lợi cho người khác chính vì vậy người mà có trí tuệ hiểu được lợi cho mình lợi cho người khác cho nên khi mà người đó từ bỏ sát sanh trộm cắp tài dâm như vậy được gọi là tư ừ. đường ừ, sáng cái chữ trong sáng đó chúng tôi xài cái chữ uh, mưu lý hay là mô đây mô đây giá nó cũng đi hàm nghĩa là có trí tuệ chúng tôi từ bỏ việc mà chúng ta từ bỏ ba cái thân ác hạnh như vậy được gọi là ca giám mô nay dâm như ở trong chú giải có giải thích rằng tắt thất cách tâm ăn ca giám mô nay dâm thế nào là thân trong sáng thiên vi thác ca giám đối chờ để tát sáng và hành năng là sự từ bỏ ba thân ác hạnh đó được gọi là ca với mô đây dần lại nữa thiên quy thân ca giới xuất cho tăng ca giới mô này dần người mà tu tập ba cái thân thiện hạnh ca giới xuất chưa cũng gọi là ca giới mô này dần ở trong chú giải giải thích chúng ta xem cái đoạn này chúng ta sẽ thấy rất là rõ rõ nghĩa kaya ramade nha năng kaya munayan cái trí tuệ mà hiểu được thân như vậy được gọi là được thân hành thân cảnh gọi là thân trong sáng hoặc là ca giá parinya parinya ca giá parinya tức là biến tri thân gọi là ca với moni ni giác Parinja Sahagato Bắc Vô hiểu biết về con đường dẫn đến đạo mà đồng sinh với đặc tri đồng sinh đặc tri gọi là vô và hà ragapahana tức là từ bỏ dục tham đối với thân này đi về người kaya muniyam Tức là Kaya Sankhara Nirotha Chatuthachana Sabapati Kaya Bhutaya Cái câu này là nó cao cấp hơn thú vị chứng được tứ thiền tức là ngũ thiền sắc giới nói theo vi diệu pháp tứ thiền theo tận kinh chứng được tứ thiền diệt thân hành tức là diệt hơi thở như vậy gọi là cái mu đây dân ghê gớm lắm thưa quý vị ngay khi mà chúng ta nói đến cái này thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây cái chữ bồ đề giá hay là chữ mu lý không phải nghĩa đơn giản là thân trầm lặng đâu mà nó phải gồm có nhiều nghĩa trong đó nghĩa thứ nhất là phải từ bỏ thân ác hạnh hai là thực hành thân thiện hạnh ba là cái trí tuệ hiểu biết thỉnh thơ tức là lấy cái thân này làm đối tượng để một quán vô thường khổ đau vô ngã đó và thứ ba thứ tư à, thứ tư là chúng ta phải biến tri cái thân này tức là rõ biết cái thân này nó là sắc pháp nó có bao nhiêu nhân sanh vân vân thân thọ à, nghiệp tâm âm dương vật thực nó tạo ra cái thân này người ta biến tri như thế rồi cái đạo lộ mà câu sanh với đạt tri về thân thì cái đó cũng gọi là thân hành ấy thân ờ, ca giới mô này giá nó có nhiều nghĩa được gọi là ca giới mô này giá như vậy chúng ta có một nghĩa hai nghĩa ba nghĩa bốn nghĩa năm nghĩa sáu nghĩa bảy nghĩa tất cả bảy nghĩa những nghĩa như vậy đó được gọi là cai giá mù này giá rồi bây giờ khi mà chúng ta nói đến khẩu hành đó cũng vậy chúng ta cũng lấy bảy nghĩa nhưng mà nó khác hơn như thế này nghĩa thứ nhất chi Chantukitha tách sắc và Hà Năng tức là cái sự từ bỏ bốn cái khẩu ác hạnh là nói dối nó đâm thọc nó độc ác nó vô ích cái đó gọi là thân gọi là khẩu trong sáng mano à, wachi monaya thứ hai chánh tấp vi trời wachi sucharita rồi thứ ba là Vacha Ramane Nha Năng thứ tư là Vacha Parinay Parinya tức là đọc tri khẩu thứ năm Parinya Sahagato vô tức là đạo mà câu sanh với đặc tri và thứ sáu là qua trà giá sanh ra gấp hà năng tức là đoạn trừ dục ham đối với lời nói khẩu thì như vậy cũng gọi là cũng gọi là đặc trị nhưng mà cái câu chót á samapati quá chi dutiyachana samavati này dần thì cái nghĩa chính ở đây đó là chứng được vị thiền ờ, diệt khẩu hành tức là diệt tầm tứ vị thiền ở đây vị thiền theo tận kinh đó là diệt tầm tứ bởi vì thân hành là hơi thở khẩu hành Vachi Sankhara ở đây tức là tầm tứ sở hữu tầm sở tứ mà diệt được tầm tứ chứng được vị thiền như vậy gọi là Vachi Moni dần cái nghĩa chót là cái nghĩa rất là rất là quan trọng cái nghĩa chót ít ai biết lắm thưa vị nếu không có chú giải thì chúng ta không thể biết được cái chuyện đó Sống đây chắc luôn cho quý vị cái điều này thì đã được nói nhiều ở trong tu bộ kinh trong bài kinh đa thọ nhưng mà vì chúng ta có học qua rồi chúng ta không có chú ý khi mà tiền đi Thamadina thuyết pháp cho ông chị Nam Quý sản khác khi thì Nam đó nó nói chất vấn chất vấn thánh ni đó về pháp thì vị thánh ni này là một vị pháp sư lỗi lạc ngài đã trả lời dần dần khi mà diệt thân hành diệt khẩu hành và chúng ta ít có bao giờ chúng ta để ý đến còn bây giờ chúng ta nói đến manu monayam tức là ý trong sáng ở đây đó là như thế nào thiên vị thác mano đối trợ thì tác sạm và hành năng monayam cái nghĩa thứ nhất là cái sự từ bỏ ba cái ý ác hạnh là tham ác sân ác tà kiến ác tham sân và tà kiến thì như vậy gọi là ý thức cộng sản nghĩa thứ hai thăng mano sucharita là thành tựu ý thiện hạnh là ly dục vô sân và chánh kiến manaramane nghe năng tức là cái trí tuệ mà lấy ý đối tượng hay ý làm cảnh mano parinya parinya tức là đạt tri đối với ý parinya sahagato bắc vô cũng vậy là đạo khởi lên câu hành với đạt tri đạt tri về ý Manasvi Chanara Ragapahanam tức là sự đoạn trừ dục tham đối với đối với ý nhưng mà cái câu ờ, chót đó thưa quý vị chúng ta sankhara đi sanya vedadi vedajita nirodha samapati cái này được gọi là mano vinyay mano mô đây monayanti gọi là ý trong sáng tức là cái sự trước diệt thọ tưởng định diệt trừ tâm hành tâm hành ở đây tức là thọ quẩn và tưởng quẩn cái tâm sở thọ tâm sở tưởng ở diệt thọ tưởng thì cái đó được gọi là mano moneya trong cái bài kinh thứ hai này nó khó hiểu lắm chứ không phải là dễ hiểu trong cái bài kinh thứ nhất khi mà chúng ta nói đến sô chê giác nó đồng nghĩa với cái chữ xúc chí xúc chí phà quá thì ở đây hãy thân thiện hạnh cũng thiện hạnh ý thiện hạnh thân thiện hạnh thì nó đồng nghĩa với thân thân khẩu thiện hạnh gọi là khẩu thanh tịnh ý thiện hạnh gọi là ý thanh tịnh nhưng gọi là thân trong sáng thì nó phải có cái trí tuệ can thiệp vào và có những cái pháp chứng đắc can thiệp vào thí dụ như ngoài cái việc mà từ bỏ thân ác khẩu ác ý ác ra thì còn phải thành tựu được thân thiện hạnh khẩu thiện hạnh ý thiện hạnh hay là đạt tri đối với thân thiện hạnh đối với thân đối với khẩu đối với ý nhưng mà cái nghĩa rốt ráo thì ca giác mua này giác ở đây là để chỉ cho cái sự đắc chứng chứng từ là diệt hơi thở hay là diệt thân hành còn khẩu trong sáng qua chi mô này giác ở đây cái nghĩa rốt ráo là đắc được dị thiền diệt tầm tứ hay là khẩu hành diệt khẩu hành và Magdovi Magdo Modeya ở đây ý trong sáng ở đây cái nghĩa rốt ráo là để chỉ cho đắc được việc thọ tử định diệt trừ cái tâm hình diệt trừ tâm hình đoạn diệt tâm hình tức là đoạn diệt thọ tử lúc đó đó như bây giờ một vị a la hán hay là một vị a na hàm khi mà ngài đã nhập thiền diệt diệt thọ tưởng định thọ tưởng không còn nữa trong suốt 7 ngày thọ tử không có cho nên tâm không sanh thế là cái này được gọi là mano mô này giá mano mô này giá cho nên trong cái ý nghĩa này ý nghĩa cao cấp ý nghĩa này ý nghĩa quan trọng chúng ta học thoát qua như thế này nhiều khi phật tử chúng ta không có ghi nhớ không có nhớ được nhưng mà chúng ta phải nghe đi nghe lại hoài hoài hoài hoài chúng ta mới có thể nhớ biết được nhất là những cái chi pháp chúng ta cần phải hiểu rõ chúng ta mới có thể nhớ được còn nếu cái chi pháp mà chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta sẽ quên sẽ không nhớ bây giờ trong cái ý nghĩa mà khai giác mô đại giác và chi mô đại giác và nít nô mô đại giác thân trong sáng khẩu trong sáng ý trong sáng thì ở đây chúng ta nhớ lý cái nghĩa đầu là sự từ bỏ thân ác khẩu ác ý ác hạnh thì đó là chúng ta tu tập được nếu chúng ta muốn cho cái thân trong sáng khẩu trong sáng ý trong sáng nhưng sâu sắc hơn thì đối với một vị đoạn diệt được thân hành là hơi thở bắt được cái thiền tứ thiền Diệt khổ hành là tầm tứ Đắc được vị thiền Và diệt thọ tưởng Đắc được Thọ tưởng định Đắc được thiền giờ, thì, giờ, à, Thọ tưởng định Thì như vậy Được gọi là thân khẩu ý trùng sáng Mà theo cách cao cấp Nhưng chúng ta chỉ học hai cái phần đầu thôi tức là từ bỏ thân ác khẩu ác ý ác ý ác hạnh thành tựu thân thiện hạnh khẩu thiện hạnh ý thiện hạnh như vậy là đủ rồi như vậy thì thân của chúng tôi trong sáng khẩu trong sáng ý trong sáng còn nếu như chúng ta đã quen nói rằng thân trầm lặng khổ trầm lặng ý trầm lặng thì chúng ta cứ xài nhưng mà phải hiểu nghĩa khác chứ đừng hiểu cái nghĩa chữ trầm lặng giống như trong từ điển tiếng việt của chúng ta thì nó hạn chế quá có hai người một người phát biểu nhiều còn một người bạn kia thì chỉ ngồi im lặng ngưng thôi thì trong hai người đó chúng ta nói cái người nói nhiều đó cái người đó lên lợi hay là hiếu động còn cái người mà ít nói chúng ta gọi, gọi là người có tính trầm lặng do đó cho nên cái chữ trầm lặng mà chúng ta xài ở đây thì chúng ta không lột hết ý nghĩa được chúng ta không lột hết ý nghĩa được nếu cái chỗ này ra thì thưa quý vị cần phải nhắc nếu mà không nhắc mà cứ ở trong bản kinh dịch như thế nào dựa theo đó mà giảng giải không đó thì à, các phật tử chúng ta hiểu trong cái nghĩa thông thường chúng ta bỏ cái nghĩa đặc biệt thì nó uổng lắm thưa quý vị cho nên chúng ta chịu khó chúng tôi giải thích theo trong để các phật tử chúng ta hiểu cái chữ mô đề giác cái nghĩa kaya mô đề giác wachi mô đề giác và magno mô đề giác ba cái nghĩa đó thân khẩu ý trùng sáng đó thì nghĩa đặc biệt chứ không phải là cái nghĩa tầm thường là thân trầm lặng khổ trầm lặng ý trầm lặng không đâu vì cần phải ghi nhớ thì chúng kết thúc của bài giảng và bây giờ chúng ta chuẩn bị chúng ta đi vào trong rừng lớp Phật pháp của Thích Thập Bá trong ít phút nữa trong ba phút nữa xin lệnh thượng tọa bên xin kính thỉnh thượng Bhagavata Sapam Mangalang Kantuna Hoa Vena Sada Sa Thi Pawan Tui Tê Bhagavato sabba mangalang rakhantu sape devata sabba dhamma nupa vena sada sati pavantu te Bhagavato sabba mangalang rakhantu sape devata sabba sangha nupa vena sada tu te tê ca can vô ngàn có định người cầu xin chư thị người a quay đức của chư Phật may đức của giáo Pháp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 Hòa thượng đại Siêu, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Thanh Tâm, Đại Đức. Đức Minh cho chúng con được học trì quy đài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại Đức Tăng. Kính mời cùng cảm dân hồi hướng. Đê quá ta vi hà ra hoa si ni thu pe ga re bo thi ga rê tại